Xin chào các bạn, à, xin chào quý nhà đầu tư. hôm nay lại quay trở lại với kênh chứng khoán TV. Thì à, Phục sẽ cùng trao đổi đến à, quý anh chị về một cái chủ đề cũng rất thú vị và chủ đề này thì nó cũng đã làm lên rất nhiều những cái sự thành công cho các nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư dài hạn. Thì đó chính là việc đầu tư vào những cái doanh nghiệp tiến đến cái độc quyền trong cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh của họ. Thì à, lợi ích khi tham gia đầu tư vào những cái doanh nghiệp tiến đến độc quyền như thế nào thì uh, những cái doanh nghiệp độc quyền nói chung là định nghĩa thì nó cũng uh, khá là nhiều định nghĩa và chúng ta thì cũng không thiên về cái việc đi tìm định nghĩa mà chỉ nôm la là đây là những cái doanh nghiệp có cái vị thế và thị phần lớn có thể chi phối phần nào đó cái cuộc chơi trên cái thị trường trong cái mảng kinh doanh của họ khi đó thì cái kết quả kinh doanh của họ có được nó sẽ cao và bền vững theo thời gian đúng không đó ví dụ cũng giống như ví dụ ở một cái um, uh, ờ, mảng nào đó chúng ta làm việc chẳng hạn nếu có quá nhiều người uh, cạnh tranh ngang nhau chẳng hạn thì chúng ta sẽ khó có thể đạt được một cái lợi nhuận cao tuy nhiên chúng ta có một cái vị thế rất rất lớn ở đó đứng đầu ở đó chiếm chi phối thị phần ở đó thì rõ ràng rằng là chúng ta sẽ có được cái uh, lợi thế nhờ quy mô hay là lợi thế nhờ cái chi phí đầu vào thấp hơn hay lợi thế nhờ việc uh, ứng dụng công nghệ vân vân từ đó mang lại cái hiệu quả tốt thì tương tự như vậy các cái doanh nghiệp độc quyền ấy, tiến đến độc quyền ấy, thì họ sẽ có được cái kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ vào cái thị phần của họ liên tục gia tăng theo thời gian theo thời gian ví dụ trước đây thì họ chỉ chiếm 10% thị trường thôi thì dần dần họ lên 20, 30, 40% thì như vậy là cái miếng bánh họ chiếm to hơn rất nhiều nếu mà ngành nào một ngành tăng trưởng mạnh chẳng hạn thì họ có miếng bánh nó không chỉ to gấp 4 lần mà thậm chí gấp 40 lần 50 lần vân vân trong tương lai đúng không ạ thì rõ ràng một cái doanh nghiệp mà có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh bền vững nhờ gia tăng thị phần thì là một cái cơ hội đầu tư rất tốt đối với một nhà đầu tư đúng không ạ hay là đối với bất kỳ một ai đó đó cũng như vậy thứ hai nữa là cái hiệu quả kinh doanh của những cái doanh nghiệp mà đang tiến đến độc quyền ấy thì nó sẽ ngày càng cao hơn do vị thế ngày càng lớn hơn tức là như này ví dụ trước đây thì chúng ta nhập hàng chúng ta nhập 100 sản phẩm thì có khi chúng ta chỉ chiết khấu um, 10% thôi nhưng mà khi chúng ta nâng được thị phần chiếm lĩnh được thị phần chúng ta nhập đến đến 1.000 sản phẩm chẳng hạn thì cái việc chiết khấu của chúng ta sẽ cao hơn cái 10% đó đúng không quý vị nào anh chị nào mà làm trong cái lĩnh vực phân phối chẳng hạn thì sẽ hiểu rất rõ điều này khi người ta phân ra đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 đúng không ạ như ông đại lý cấp 1 thì dĩ nhiên được chiết khấu rất lớn hay là ở những cái chương trình bán hàng cũng thế ông nào nhập hàng nhiều về thì rõ ràng họ chiết khấu cho rất cao rất cao đúng không ạ thì khi chiết khấu cao như thế thì cái biên cái cái chi phí của họ chi phí đầu vào của họ nó giảm rất nhiều từ đó thì họ có được cái biên lợi nhuận nó nó cao hơn nó cao hơn đúng không ạ và thứ ba là những cái doanh nghiệp như thế thường có vị thế rất là vững chắc và vị thế của nó ngày càng nâng lên đó càng sáng lạn hơn khi mà càng nâng cao được cái vị thế của nó thì rõ ràng rằng là cái việc định giá của những cái doanh nghiệp thì nó cũng ngày càng được định giá cao hơn trong tương lai và từ những kết quả trên thì nó có thể mang lại được cái lợi nhuận rất cao cho các nhà đầu tư cho các nhà đầu tư đúng không ạ đó à, ví dụ bài học từ các cái thương hiệu trên thế giới chẳng hạn ví dụ thương hiệu à, về hàng tiêu dùng nổi tiếng nhất thế giới P&G khi nó chiếm lĩnh được các cái thị phần rồi nó có các cái sản phẩm um, thống trị rồi chẳng hạn thì từ đó thì nó sẽ có được cái kết quả kinh doanh cao và bền vững theo từ thời gian hay là như Coca-Cola chẳng hạn hay là Amazon ở lĩnh vực uh, thương mại điện tử ở Mỹ hay là Walmart đúng không ví dụ như là nếu bán sản phẩm trên Amazon chẳng hạn Amazon nó thường yêu cầu phải bán giá thấp nhất tại Amazon hoặc nó nhập hàng nó phải đè giá thấp nhất thì khi đó nó có lợi thế nhờ cái chi phí thấp đúng không? từ đó nó bán với một cái giá bình thường thôi nó cũng có được một cái biên lợi nhuận rất cao hay là Walmart cũng thế họ nhập hàng cao gấp 5, gấp 10 thậm chí gấp nhiều là chục lần so với các đối thủ khác chính vì thế họ cho nên họ luôn luôn bán được với giá rẻ mà biên lợi nhuận của họ vẫn rất tốt rất cao và cái vị thế của họ ngày càng vững chắc hơn ngày càng vững chắc hơn đúng không ạ thì đây là những cái ví dụ điển hình cho cái điều đó hay là quý vị có thể thấy là khi các cái thương hiệu quốc tế vào Việt Nam hợp tác kinh doanh vì sao họ cứ phải lấy cái mục tiêu chiếm lĩnh thị phần làm đầu tiên đấy đúng không? trong các liên doanh như Coca-Cola hay là rất nhiều các liên doanh khác đối tác Việt Nam thường không chịu lỗ được quá vài năm thế là từ đó là cái vốn góp trước đó là 50 50 thì chuyển xuống dần dần về không bởi vì lỗ không có tiền để u đó đây cũng không hẳn là việc là các cái thương hiệu quốc tế họ chơi bẩn các đối tác Việt Nam đâu mà vấn đề ở chỗ là họ cho rằng à họ cứ chiếm lĩnh được thị phần đi có được vị thế lớn đi thì khi đó kết quả kinh doanh tự đấy thì mọi yếu tố chịu lỗ vân vân trong quá khứ thì sẽ được đền đáp và bù đắp ngay trong khi họ đạt được cái quy mô nhất định từ đó họ cứ thấy họ thu lợi nhuận rất tốt hay ví dụ như Honda Việt Nam chẳng hạn quý vị có thể thấy đặc biệt trong cái mảng xe máy họ chiếm tới 9 8 90 phần trăm thị phần Việt Nam thế do đó hàng năm họ mang lại lợi nhuận lên đến cả mười mấy ngàn tỷ đồng rất cao rất cao rất bền vững qua thời gian đó và rõ ràng chúng ta có thể thấy Honda họ cũng có quyền khá nhiều trong cái việc định giá sản phẩm đấy chị ạ đúng không đó họ có thể tăng giá tất nhiên là tăng phần nào đúng không rồi họ có thể là à, đàm phán với nhà cung cấp vân vân rất nhiều từ đó là mang lại cái lợi ích tốt cho công ty và cổ đông của Honda Việt Nam chẳng hạn mang kiếm được lợi nhuận rất lớn ví dụ cái tổng công ty à, máy động lực Việt Nam VEA mỗi năm đâu đó lợi nhuận của họ lên đến 6 đến 7 ngàn tỷ đấy thì chủ yếu là cổ tức từ cái liên doanh Honda là chính đó cổ chủ yếu đến từ cái liên doanh đó nó mang lại những cái lợi nhuận rất bền vững rất rất cao đúng không ạ rồi khi họ độc quyền rồi chẳng hạn thì họ còn có nhiều cái để họ có dư địa để tăng trưởng và phát triển đó thì đấy chính là một cái bài học mà đầu tư vào những doanh nghiệp tuyệt vời như vậy Vậy thì ở Việt Nam có những doanh nghiệp nào đã đạt được những điều đó? Thực tế là ở Việt Nam là cũng đã có rồi. Và cũng có không ít, đúng không ạ? Ví dụ Vinamilk giai đoạn 2010 uh, um, giai đoạn 2006, chính xác là 2006 đến 2016 quý vị nhé. Thì doanh thu tăng trưởng là 6,5 lần, lợi nhuận tăng trưởng 13 lần. Thì cái biết lợi nhuận uh, của cái doanh nghiệp này ấy tăng trưởng rất cao cao gấp 2,5 à, lần trung bình đó ví dụ như là họ bán ra 100 đồng năm 2006 họ kiếm được có 12,5 đồng thôi thì lên đến 2016 thì họ đã kiếm được tới 22 đồng lợi nhuận sau thuế đút túi thôi còn trong khi các doanh nghiệp khác đối thủ khác thì đâu đó chỉ được khoảng độ 7 đến 8 phần trăm đó nhờ cái vị thế độc quyền của nó đấy đó cái vị thuế độc quyền của Vinamilk thể hiện qua cái thị phần của nó nếu như năm 2006 thì thị phần Vinamilk chỉ khoảng ở 25% nhưng đến năm 2016 thì thị phần nó đã lên đến khoảng 53% đó thì quý vị hãy thử tưởng tượng rằng là một cái nhà máy hay cùng một cái xe ô tô mà Vinamilk chở sữa đi bán đi chẳng hạn họ chỉ cần một phường là họ có thể là bán hết cả xe ô tô trong khi ông khác thị phần bằng 1 phần 10 thì ông phải đi 10 phường thì riêng cái chi phí vận tải vận chuyển đã đủ cao rồi hay là cùng thì 30 ờ, giây quảng cáo ở trên truyền hình một công ty doanh thu 50.000 tỷ nó sẽ khác một công ty doanh thu 500 tỷ đúng không ạ 30 giây quảng cáo ví dụ nhà đài thu 1 tỷ thì nó chia cho 50.000 tỷ nó rất nhỏ nhưng chia cho ông có 5.000 tỷ này rất lớn hay chia cho ông 1.000 tỷ lại càng lớn đó thì khi nó độc quyền nó sẽ có rất nhiều những cái thứ như thế đúng không rồi là định giá của Vinamilk từ giai đoạn đó PE khoảng độ nhìn 10 lần thôi khi đấu giá thì đến khi mà đạt được cái vị thế cao đã lên đến à, rất nhiều lần thậm chí đỉnh điểm lên đến 30 lần đúng không thì giá trị cái khoản đầu tư vào Vinamilk giai đoạn đó đều tăng những 45 lần sau 10 năm hay là giai đoạn à, uh, của thế giới di động chẳng hạn thì tôi đây tôi ghi nhầm mất cái tựa đề nhỉ nhầm tựa đề giữa thế giới di động và và Vinamilk. Thì thế giới di động là từ năm 2010 đến 2021. Thì thị phần từ bé tí lên đến 60% thị phần. Thì chúng ta lưu ý rằng là thế giới di động ấy năm 2004 mở ra mới cửa hàng đầu tiên rất nhỏ bé, chưa là cái gì cả. 2010 họ cũng tương đối nhỏ. Nhưng đến năm 2021 thì họ đã nằm tới gần 60% thị phần của mảng điện máy và hơn 60% liên quan đến điện thoại, thiết bị ICT. Doanh thu trong vòng có hơn 10 năm nó tăng 42 lần, lợi nhuận tăng 46 lần. Đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 18 đến 22,5%, cao gấp 2 lần các đối thủ thứ hai. Thì uh, chúng ta cứ lấy ví dụ đơn giản ngay cả cá nhân chúng tôi. Nếu mà chúng ta đi mua 10 cái điều hòa thì giá chiết khấu sẽ hơn rất nhiều so với mua một hai cái. Thì huống chi là những cái doanh nghiệp này nó chiếm tới 60% thị phần toàn bộ Việt Nam thì nó sẽ được nhập hàng với những cái chính sách ưu đãi rất lớn so với những cái đối thủ khác từ đó làm cái biên lợi nhuận của họ rất cao kết quả kinh doanh rất tốt đúng không ạ thì khi đó cái lợi thế cạnh tranh nó ngày càng lớn mà không ai có thể đuổi được nó có khi rằng là giá bán ra của nó có khi còn rẻ hơn giá các ông nhỏ nhập vào cơ đó nếu nó muốn và nó vẫn có lợi nhuận tốt cơ thì định giá của cái cổ phiếu này nhờ cái vị thế tốt cho nó ngày càng nâng lên và đạt tới 12 tới 2x lần cho khi cái giai đoạn đầu niêm yết ý, thì PE nó đâu đó khoảng chỉ khoảng độ 10 lần vào cuối 2014 thôi thì giá trị khoản đầu tư này từ 2014 đến 2021 sau hơn 7 năm gần 8 năm thì nó tăng tới hơn 20 lần 30 lần đó thì đấy là nhờ cái vị thế tiến đến độc quyền khiến cho như ở trên đây chúng ta trao đổi rồi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ cái thị phần nó gia tăng và nếu mà hoạt động trong một ngành tăng trưởng mạnh thì nó lại còn tăng trưởng gọi là double đúng không? rồi là hiệu quả kinh doanh ngày càng cao hơn thông qua cái biên lợi nhuận gộp nhờ cái vị thế nó lớn hơn cái năng lực đàm phán với nhà cung cấp và người bán lớn hơn và nó sẽ hưởng được cái lợi nhuận cao đó và sau đó là sẽ được người ta nhìn nhận với một con mắt khác thì từ đó được định giá cao hơn và mang lại kết quả kinh doanh rất cao cho cho nhà đầu tư đúng không ạ Vậy thì doanh nghiệp nào ở Việt Nam sắp tới tiến tới cái cơ hội gọi là tiến tới độc quyền đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải nghiên cứu rất là kỹ liên quan đến các cái thị phần của nó. Thị phần của nó. Còn đây tôi xin ví dụ cho quý vị thấy được cái vị thế, cái lợi thế, ví dụ của Vinamilk chẳng hạn. Rồi, quý vị có thể nhìn nhé. Chúng ta cùng xem. Rồi, nếu như 2006 Đây, chúng ta thấy 2006 là 7 đây đi Doanh thu của công ty này mới có 6.000 tỷ 6.006 đúng không ạ? 2006 là 7 Lợi nhuận mới có hơn 700 tỷ Tức là cái lợi nhuận dòng trên doanh thu nó chỉ được độ Chưa đến 12% thôi Chỉ hơn 10-12% thôi Đúng không ạ? Đó Hay lợi nhuận gộp đây 6.000 bán 6.000 gần 6.700 được có 1.600 được có hơn 20% thôi. Nhưng mà bây đến năm 2016 thì sao? Đây quý vị có thể thấy doanh thu 46 ngàn 47 ngàn tỷ thì lợi nhuận gộp nó đã tới 22 ngàn tỷ rồi. Nó đã lên đến 45 47% rồi. Tức là nếu như trước kia khi vị thế còn ở mức cũng là cao mạnh rồi nhưng nó vừa vừa thôi thì bán ra 100 đồng thì lợi nhuận gộp nó là khoảng hai mươi mấy đồng thôi hay 35 đồng thì đến nay lợi nhuận gộp đã là 45 đồng đó. đó nhờ vào cái vị thế tiến lên cái vị trí độc quyền đúng không ạ hiệu quả rất cao các bạn biết lợi nhuận dòng còn được hơn 20 phần trăm hai mươi mấy phần trăm đó nhờ vào cái thị phần nó lớn hơn rất nhiều đấy thì khi đó tự nhiên nó sẽ giảm chi phí xuống rất cao rất rất lớn đó như tôi nói rồi rất nhiều các cái chi phí giảm hay là cùng thì một nhà máy cùng thì một à, quản đốc cùng thì một vận hành một cái hệ thống nếu nó sản xuất một triệu lít sữa sẽ khác là sản xuất mười mấy triệu lít chứ nếu một ông sản xuất 10 triệu một ông sản xuất một triệu thì rõ ràng cái chi phí trên mỗi lít sữa của ông sản xuất 10 triệu thấp hơn rất nhiều đó. đó thì khi đó nó sẽ đạt được những cái kết quả kinh doanh rất khủng khiếp trong lâu dài đúng không ạ đó, và chúng ta có thể thấy cái giai đoạn tăng thị phần rất mạnh của nó thì cũng kèm với cái lợi nhuận cái giá cổ phiếu tăng khủng khiếp luôn còn tất nhiên từ 2016 17 đến nay thì VMU gần như thị phần không tăng trưởng nữa rồi thì khi thị phần không tăng trưởng thì định giá nó cũng phải điều chỉnh cho nó phù hợp đó chính vì thế cho nên chủ đề của chúng ta mới là đầu tư vào những cái doanh nghiệp đang trên con đường hay có thể tiến tới độc quyền đó tức là hãy tìm Vinam những cái cổ phiếu như Vinamilk rồi 206 hay là như thế giới di động hồi 20 25 chẳng hạn thì khi đó chúng ta sẽ có được những cái hiệu quả rất là cao khủng khiếp đúng không ạ đây quý vị có thể thấy nếu như 209 là 10 rồi 209 đi MWG doanh thu được 2.000 tỷ lợi nhuận được có 48 tỷ rồi thường quý vị rất nhỏ lợi nhuận gộp được có 220 tỷ tức là được có nhìn 10% một tỷ rồi doanh thu 2.000 tỷ lợi nhuận được có 220 tức là biên lợi nhuận gộp có được 11% còn biên lợi nhuận dòng ở đây được bao nhiêu được rất thấp được có hơn 2% nhưng mà hiện nay thì sao ạ quý vị có thể đấy doanh thu 124.000 tỷ mà lợi nhuận gộp những 27.600 tỷ tức là biên lợi nhuận gộp đã tăng từ mức gọi 11 lên đến 22 23% rồi còn biên lợi nhuận dòng cũng tăng rất cao lên đến 3,6% tức là lấy 4.900 tỷ trên 124 tỷ này đúng không ạ thì quý vị có thể thấy từ 48, 48 tỷ lên 4.890 tỷ sau 12 năm lợi nhuận tăng 100 lần đúng không ạ doanh thu tăng 60 lần đấy thì quá trình tiến tới độc quyền như thế thì nó mang lại cái giá trị tăng trưởng rất cao hiệu quả rất tốt và dĩ nhiên giá cổ phiếu nó tăng cũng sẽ rất mạnh còn việc ví dụ ở ứng dụng vào thế giới di động hiện nay mảng điện thoại điện máy của nó đã 60% vậy nó có tăng được thêm hay không đúng không ạ nó tăng được thêm không nếu mà nó không tăng được thêm nhiều và nó lại không còn những cái mảng kinh doanh mới tăng trưởng nữa thì dĩ nhiên định giá nó sẽ xuống tuy nhiên nếu mà nó vẫn còn tăng được thị phần nó còn các cái mảng khác vẫn tiến tiếp được đến độc quyền chẳng hạn thì nó có thể duy trì được cái sự tăng trưởng giá cổ phiếu tốt trong tương lai dài hạn đúng không ạ hay là quý vị có thể xem trong tương lai vậy đây là những cái yếu tố quá khứ rồi vậy tương lai có những cổ nào có thể đạt được điều này ví dụ như PNG chẳng hạn cách đây vài năm thì đâu vị thị phần của PNG chỉ có khoảng độ mười mấy hai mươi phần trăm ở mảng trang sức thôi trang sức có thương hiệu thôi thì hiện nay nó đã lên đến hơn ba mươi phần trăm rồi và nó đang tiếp tục tăng thị phần của mình và có khả năng cao PNG có thể tăng được cái thị phần của mình lên đến khoảng 40 đến 50% trong cái mảng trang sức đấy. Thì khi đó cái biên lợi nhuận của PNG nó ngày càng cao. Vị thế nó ngày càng vững chắc hơn. Và hiệu quả kinh doanh nó đến sẽ rất tốt. Hiệu quả của cổ phiếu cũng đến sẽ rất tốt. Đó thì quý vị có thể nghiên cứu thêm. Còn tất nhiên PNG thì hợp nhất nó phải cách đây vài năm. Còn tất nhiên bây giờ thì nó vẫn có thể tăng trưởng được cái thị phần rất lớn và khi nó nắm được cái vị thế độc quyền của nó rồi ấy, thì hiệu quả nó đến còn cao nữa đúng không ạ hay là nhiều các cái doanh nghiệp khác cũng đang tiến tới việc là có cái thị phần tăng trưởng tốt chẳng hạn ví dụ Hòa Phát những năm qua tăng trưởng thị phần rất tốt thì đến nay do tình hình kinh tế khó khăn thì khó khăn chung của ngành tuy nhiên là ông Hòa Phát này ông vẫn tăng trưởng được thị phần mỗi năm Hòa Phát đâu tăng trưởng trung bình thị phần trong 10 năm qua mỗi năm thị phần tăng trưởng khoảng độ 2 phần chạm và hiện nay ví dụ mảng à, thép xây dựng của nó đã đạt khoảng độ 34-35% chẳng hạn. Đúng không? Trong tương lai thì nó có thể tiến lên tăng 4 lên 40-45%. Hay mảng HRC hiện nay ở Việt Nam nó cũng chiếm khoảng 23% thì trong tương lai HRC nó có thể chiếm đến 50%, 60% chẳng hạn. Đó, hay mảng ống thép thì nó cũng rất là cao rồi, nó có thể nâng thêm một chút nữa. Vân vân thì từ đó là khi vị thế nó ngày càng vững chắc thì biên lợi nhuận nó ngày càng cao. Đó. Và chúng ta hãy so với những đối thủ xem đúng không ạ ví dụ như là Vinamilk như lúc nãy biên lợi nhuận lên đến gọi là 45% vậy thì so với đối thủ sao thì ở đây thì uh, có Mộc Châu Milk thì bây giờ là con của Vinamilk rồi đúng không ạ nhưng mà trước đó thì chưa phải con thì thử xem là thì ờ, biên lợi nhuận của Mộc Châu Milk thế nào đúng không? còn ví dụ của Hà Nội Milk thì rất thấp biên lợi nhuận của Hà Nội Milk thì rất thấp đó thì chúng ta cứ thử xem chúng ta so sánh thì sẽ biết cái vị thế độc quyền nó sẽ mang lại những cái giá trị gì cho cái doanh nghiệp đúng không hay là thế giới di động chúng ta thấy so với FRT chẳng hạn là một đối thủ đứng thứ hai thôi mà thế giới di động cũng có cái biên lợi nhuận nó cao gấp đôi gấp 3 lần so với FRT hay là hóa Phát chẳng hạn trong quý 2 vừa rồi Pomila hay là thép Việt Ý hay là thép ừ, Thái Nguyên hay là thép miền Nam hay các thép Đài La Ý hay vân vân chẳng hạn thì nó đều rất tệ nhưng mà Hòa Phát vẫn có biên lợi nhuận dòng hơn 10% tức là thằng khác lỗ rồi mà ông ấy vẫn còn được biên lợi nhuận hơn 10% so với doanh thu từ đó khi khi khi doanh nghiệp nó chiếm lĩnh được thêm thị phần như vậy thì về lâu về dài thì nó sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn trải qua khó khăn thì những cái ông yếu ông kém thì sẽ bị loại ra khỏi thị trường nhưng ngược lại những cái ông mà chiếm lĩnh được thêm thị phần ấy hướng đến độc quyền ấy thì những ông ấy lại ngày càng chiếm thêm được thị phần tức là trong khủng hoảng tất nhiên ai cũng khó nhưng mà ông là những người được hưởng lợi nhất và sau khủng hoảng là những người tiến lên mạnh nhất đây quý vị có thể thấy quý 2 2012 đấy đúng không ạ doanh thu là 37.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế cổ đông lên đến hơn 4.000 tỷ tức là biên lợi nhuận gần 11% này rất cao đấy là một quý vô cùng khó khăn còn quý 1 chẳng hạn không khó khăn thì biên lợi nhuận dòng lên đến 20% tức là bán 100 đồng thì có 20 đồng lợi nhuận sau thuế nhé đúng không đây hay là đỉnh điểm là quý 3 2021 rất cao rất cao đúng không đó thì đấy là trao đổi đến với quý vị uh, thêm những yếu tố này